Tiết khoa học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh các em nhé. Trước hết, chúng ta đi vào hoạt động 1, tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh. Các em sẽ thực hành thí nghiệm. Đặt phía dưới trống một cái ống bơ, miệng trống được bọc ni lông và trên có rất ít vụn giấy như hình một. Gõ trống và quan sát các vụn giấy, nêu kết quả quan sát. Vậy khi mặt trống rung, không khí xung quanh cũng rung động. Rung động này được lan truyền trong không khí khi rung động lan truyền tới miệng ống sẽ làm cho tấm ni lông rung động và làm cho các vụn giấy chuyển động. Tương tự như vậy, khi rung động lan truyền tới tai ta sẽ làm màng nhĩ rung động, nhờ đó ta có thể nghe được âm thanh. Nêu ví dụ chứng tỏ âm thanh lan truyền trong không khí. Ví dụ chứng tỏ âm thanh lan truyền trong không khí. Ta nghe được tiếng trống trường, tiếng còi xe, tiếng cô giáo giảng bài, tiếng nhạc, vân vân. Cô và các em sẽ chuyển sang hoạt động 2, tìm hiểu sự lan truyền âm thanh qua chất lỏng, chất rắn. Các bạn cùng thực hiện Thí nghiệm Đặt một chiếc đồng hồ, chuông đang kêu vào một túi ni lông, buộc chặt túi lại rồi thả vào chậu nước. Áp một tay vào thành chậu, tay kia bịch lại. Bạn có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ không? Kết quả này cho thấy âm thanh có truyền qua thành chậu, qua nước được không? Các bạn hãy so sánh kết quả thực hành của mình cùng kết quả ở trên nhé. Em nghe thấy tiếng chuông. Kết quả này cho thấy âm thanh có thể truyền qua thành chậu, truyền qua nước. Vậy âm thanh không chỉ truyền được qua không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng, Các em hãy xem các hình ảnh của sự lan truyền âm thanh. Âm thanh lan truyền qua không khí. Âm thanh có thể lan truyền trong nước. Âm thanh nghe được qua các vật rắn như bức tường, xi măng, gỗ, âm thanh không chỉ truyền được qua không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng. Âm thanh có vai trò hết sức quan trọng nhưng mỗi người cần có ý thức tránh làm ồn, làm phiền lòng đến người khác. Âm thanh lớn sẽ phiền lòng người khác, người khác sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta chuyển sang phần luyện tập. Các em cùng thực hiện bài tập 1 và bài tập 2 vào vở nhé